xem video mình thì anh em cũng biết rồi mình cho tất cả anh em nằm MU mà mã kèo tụt xuống còn 0.5 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này nè và cái mã kèo thằng MU chấp góc nữa thì qua MU gác tới 8 quả góc thì anh em đã húp full cái mã kèo MU chấp góc nữa nè còn trận Newcastle và West Ham thì cái trận này mình nhận định trên video cho tất cả anh em là nằm thằng Newcastle và nằm ấy à, lộn nằm West Ham và nằm xỉu nhưng mà trong nhóm của mình thì mình cho tất cả anh em nằm thằng à, à Newcastle và nằm tài luôn thì anh em húp full cái trận này thì mình bởi vì mình mới phiên anh em vào nhóm để nhiều khi cái đội hình nó có một cái sự thay đổi là mình sẽ cập nhật cái cái mã kèo nó khác liền cho tất cả anh em thì mình chờ vào cái lúc mà đội hình nó thay đổi với cái mã kèo mà nó lên xuống nó tuột thì mình sẽ cập nhật cái kèo khác nhau nha nè còn cái trận Barca và Real Madrid thì trong ngày hôm qua mình nhận định mình cũng đã nói trên video cho tất cả anh em là cái trận này là thằng Real Madrid là sẽ loại ngược dòng thì thấy anh em thấy hồi tối Real Madrid ăn với cái tỷ số là 4-0 thì Real um, tối có Benzema gánh thì Benzema Real Madrid đá rất là hay nha anh em thì anh em thấy giống như tối mà có cái sự lội ngược dòng rất là hấp dẫn thì à, giống như mình nhận định cho tất cả anh em thêm cho anh em nằm Real Madrid và nằm tài thì tối qua anh em cũng đã hấp full như mã kèo này còn ba trận này thì tối hôm nay nó mới chiếu cho tất cả anh em để anh em đá còn uh, Bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận đấu sớm của dòng loại ờ, ba dòng 30 ngoài hàng Anh nha anh em. Đó là trận giữa hàng MU và Everton diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 8 tháng 4. Thì hiện tại anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng thằng MU đang đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng có 53 điểm sau 28 vòng đấu. Thì nếu mà trận này MU thắng, MU sẽ vươn vị trí top 3. Thì Tottenham đã tụt xuống top 5 rồi nha anh em bởi vậy anh em có thể cái trận này anh em có thể đầu tư chắc ăn cái bé thằng MU nó sẽ thắng cái thằng à, Everton trong cái trận này để nó vươn lên vị trí thứ ba để nó có chắc ăn một cái vé đi à, đứng trụ hạng thứ tư trên bảng xếp hạng để mùa sau có thể đá cúp C1 nữa nha anh em. Thì à, <clears throat> còn thằng Everton thì anh em thấy Everton đang đứng vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và có 27 điểm sau 29 vòng đấu. Thì hiện tại Everton đang đứng vị trí rất là nguy hiểm trên bảng xấu xếp hạng này luôn nha anh em. Thì cái vị trí thứ hai cái ba vị trí đèn đỏ đang cách thằng Everton với cái chỉ có là 4 điểm thôi. Nếu mà Everton bị sơ sẩy gặp những ông lớn bị sơ sẩy một cái là có thể Everton sẽ tụt xuống cái vị trí đèn đỏ để ờ, rớt hạng xuống hạng nhất Anh thì mùa sau Everton sẽ không được ờ, đá ngoài hạng Anh nữa nha nè. Thì Everton là đang nằm trong một cái đội bóng rất là nguy hiểm. Trong khi đó có Leicester City nữa nè, có Southampton và Bournemouth thì anh em thấy những cái đội bóng mà đang tụ hạng rất là tốt trong khi đó cái thằng à, cái thằng nói chung á là cái bảng đấu ngoại hạng Anh nó, nó đang tranh hạng để trụ lại ngoại hạng Anh rất là hấp dẫn thì anh em thấy cao nhất là 30 điểm vẫn chưa chắc ăn để đi tiếp vào vòng trong nha anh em. Đó thì anh em thấy hiện tại thằng Kitto Ballet đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng nhưng mà chưa chắc ăn là đã có cái vé an toàn đâu anh em thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội luôn thì anh em thấy bên phía MU nếu mà tính trên mọi đấu trường luôn thì thằng MU trong 10 trận gần nhất MU đã thắng 6 trận và để thua hai trận và để hòa một trận và một trận bị quản nha anh em thì nếu mà tính theo cái thành tích gần đây nhất của thằng MU thì anh em thấy thằng MU vừa thắng thằng Fulham trên đấu trường cúp FA với tỷ số là 3-1 và để um, thua trước thằng Newcastle trên đấu trường à, ngoại hạng Anh với cái tỷ số là 2-0 tại vì thằng Newcastle cái thằng MU um, nó đang thủ chân để giành nó đá nó đá những cái giải cúp ờ, C2 nè anh em hoặc là cúp FA thì anh em thấy trong cái chuỗi cúp FA hoặc cúp C2 thì năm nay MU quyết tâm không thấy được chức vô địch ngoài hạng Anh nhưng mà MU sẽ lấy lại vô địch cúp uh, C2 nè anh em hoặc là cúp FA thì anh em thấy nếu mà cái phong độ đá của MU trong những cái đấu cúp á, thì MU đang đá rất là hay nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái thành tích bên phía đội sân khách đó là Everton thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất Everton chỉ thắng được 3 trận và để hòa 3 trận và để thua 4 trận thì anh em thấy cái phong độ của thằng Everton này đang trong cái mùa giải này thằng Everton phải gọi là nó không có một cái phong độ tốt cực kỳ luôn nha anh em phong độ nó đang đi xuống trong cái mùa giải này thì chắc ăn nếu mà cứ cái phong độ như vậy hoài thì Everton sẽ tụt xuống cái vị trí ờ, đá hạng nhất Anh thôi chứ không còn được trụ hạng lại ờ, ngoại hạng Anh nữa nha anh em thì đó mình sẽ tiến vào cái thành tích mà chơi trên sân nhà của MU MU đặc biệt có một cái là chơi trên sân nhà cực kỳ hay thì anh em thấy trong 6 trận gần nhất trên nếu mà tính trên mọi đấu trường luôn thì thằng MU đã thắng hết 5 trận và hòa một trận trước thằng Southampton do do trận đó bị thay đổi nhưng mà vẫn cầm hòa được thì anh em nếu mà anh em tính theo cái trận đấu trên sân nhà của thằng MU thì thằng MU đá trên sân nhà cực kỳ hay và cực kỳ thủ tốt trong khi đó MU đi làm khách thì có thể là MU không hay nhưng mà MU đá trên sân nhà thì anh em nhớ cái vấn đề là MU đang đá rất là hay trên sân nhà của mình thì mình sẽ tiến vào cái phần mà trong cái lịch sử đối đầu giữa thằng MU và Everton thì trong 4 lần đối đầu giữa MU và Everton thì MU đã thắng hết hai trận và trước đó năm 2022 mùa giải 2021 2022 thì Everton có thắng thằng MU với cái tỷ số 1-0 chỉ đúng một lần duy nhất toàn bao nhiêu là MU toàn thắng với cách biệt từ một bàn đến hai bàn <clears throat> thì anh em có thể đầu tư vào mã kèo thằng MU với MU được nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem đó là cái trận mà MU đã cúp FA với Everton ăn với tỷ số là 3-1 thì đây trong cái trận đó thì anh em thấy thằng MU chấp rất là cao chấp tới mã kèo một trái rưỡi lần nha anh em chấp tới mã kèo một trái rưỡi nhưng mà trong cái trận đó hiệp 1 là tỷ số một điều hiệp 2 là MU ăn thêm hai bàn nha anh em đây hiệp 2 phút 52 và phút uh, ờ, 90 thì anh em thấy nếu mà tính theo cái phong độ của thằng MU gặp thằng Everton này cũng đá rất là hay thì anh em thấy góc trong cái trận đó thì uh, ờ, 8 quả góc nghiêng mình phía MU và hai quả góc nghiêng mình phía Everton thì trong cái trận này anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là MU chấp góc được nha giống như trận rồi anh em đầu tư vào cái mã kèo mình chủ yếu mình kêu anh em trong trận rồi của thằng MU mình kêu anh em nằm thằng MU chấp góc mạnh tay cho mình thì anh em cũng đã húp full trong cái trận vừa rồi rồi nha đó thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo trong cái trận này mà nhà cái đưa ra cho tất cả anh em luôn đây anh em cũng thấy hiện tại nhà cái đang đánh giá cao thằng MU Chẳng bị có trận gặp trước Sevilla Nhưng mà MU vẫn tung cái đội hình cực kỳ mạnh Thì um, nhà cái đang đánh giá cao MU đưa với cái mã kèo chấp là một Và tài xỉu 2.5 Thì nếu mà anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này là toàn là ra tài không Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài mạnh tay nè hai thằng này gặp nhau từ ba bàn thắng đấu lên không thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài tài mạnh tay và anh em có thể vào cái mã kèo thằng MU chấp được nha MU chấp nhưng mà anh em nào chơi trang thì anh em cũng biết cái vấn đề rồi thì anh em cứ vào cái mã kèo mà thằng MU chờ kèo nó tụt xuống còn 0,75 hoặc 0.5 thì anh em vào cái mã kèo đó thằng MU chấp thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn còn anh em vào một nếu mà thằng MU ăn 21 hoặc là MU ăn 10 thì anh em sẽ qua kèo nha thì bởi vậy mình mới cho tất cả anh em kèo tuột anh em hả vào thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong trận đấu này luôn thì đây anh em có thể nằm trên MU chấp 0,75 anh em chờ kèo tuột nha anh em vào cái mã kèo thằng MU chấp 0,75 thì góc anh em nằm thằng MU chấp 2 bỏ góc cho mình anh em nằm nguyên trận á anh em nằm thằng MU chấp 2 góc và hiệp 1 thì anh em cứ vào thằng MU chấp trong hiệp 1 với cái mã kèo là nửa trái góc hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo tài thì anh em chủ yếu á, vào mạnh tay hai cái mã kèo góc đây hai cái mã kèo góc anh em chủ yếu anh em vào mạnh tay hai cái mã này còn trên dưới tài xỉu thì mình à, chỉ nhận định sơ cái kèo đó cho tất cả anh em để anh em chơi thôi còn cái kèo mà để dành anh kiếm anh em kiếm lợi nhuận là hai cái mã kèo gốc này nha hai cái mã kèo gốc này thì đó là cái bốn cái mã kèo mà mình nhận định trong cái trận này và mình chốt kèo trong cái trận này cho tất cả anh em trong um, nhóm của mình bốn mã kèo này luôn nha thì anh em nào mà muốn chơi được nhiều mã kèo hơn và tỷ lệ xác suất hoặc là um, cái tỷ lệ kèo nó chính xác hơn thì anh em cứ vào nhóm của mình thì trong nhóm của mình tới cái lúc mà giờ bóng lăn á, mình mới cập nhật cái, cái tỷ lệ kèo chính xác nhất lên nhóm cho tất cả anh em còn trước trận đấu thì à, nhiều khi mình cập nhật cái kèo lên cho tất cả anh em nó không chính xác cái tỷ lệ kèo hoặc là không chính xác cái đội hình thì tỷ lệ anh em ăn nó rất là thấp thì bởi vậy mình khuyên anh em vào nhóm của mình để anh em có thể nhận được những mã kèo chính xác nhất thì nếu mà anh em nào mà muốn vào nhóm của mình để chơi được những mã kèo chính xác nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình đó là 0937072613 hoặc là TR Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo chính xác hơn nha. Thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận giữa thằng MU và Everton. Thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình bình luận là một lượt đăng ký kênh để mình có thể um, um, ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất. Thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.